Xin chào các bạn Hôm nay à, mình có cắm cái ổ cứng cũ của mình à, cái máy tính cũ ấy vào cái máy tính này của mình để làm việc thì à, có một số file lâu lâu rồi mình muốn xóa thì không xóa được thì nó sẽ hiển thị như này này đấy nhá cái file các cái file của mình như này đây các bạn đây mình nhấn ship đen này đấy uh, như báo như này tức là bạn không có quyền từ cái máy tính này để ờ, thay đổi cái, cái file này ờ, để muốn xóa được thì bây giờ các bạn cần phải thay đổi cái quyền cho cái file này thì ờ, tức là biến cái quyền từ cái máy máy tính cũ ấy, sang cái quyền của cái máy tính mới này thì các bạn sẽ xóa được cái file này hoặc cái folder này đi đây bây giờ để thay đổi quyền thì các bạn nhấp chuột phải vào cái file này Đấy. còn nếu mà rộng hơn thì sẽ là cái cả cái folder Đấy. thì là ừ. đây các bạn ừ, nhấn vào cái à, thanh à, cái thẻ cái thẻ cuối cùng này property này Đấy. sau đó là trong cái thẻ property, à, trong cái bảng property này các bạn nhấn vào cái thẻ là security Đấy. thì ở đây đang có cái quyền everyone nhé bình thường cái quyền này thì có thể xóa có thể sửa xóa đi các thứ được bình thường nhưng mà ở đây các bạn nhìn này, nó đang chỉ có mỗi quyền đọc thôi đọc thôi các bạn nhé thì bây giờ để thay đổi cái quyền à, cho các bạn cần phải có tính năng là full control này từ đầy đủ tính năng thì các bạn sẽ xóa được thì để được cái tính năng này thì các bạn đầu tiên là các bạn phải vào cái thẻ advanced này lặn kích vào cái thẻ Advan này đây nhá thì nó đang nằm trong cái, cái, cái quyền của cái máy tính này, Đấy, cái máy tính cũ của mình như này thì các bạn sẽ phải kích vào nút trên này Đấy, xong ở phần này thì các bạn gõ vào chữ everyone everyone <coughs> gõ đúng chữ everyone nhé bạn chỉnh name này rồi các bạn ấn ok rồi sau đó thì các bạn Ờ, các bạn kích vào cái everyone này đấy nhá phần trên này nó thay đổi nhá everyone bạn kích này ấn nút apply này ok ok nhá sau đó thì bây giờ các bạn mới kích được vào đây này các bạn ấn exit nhá lúc nãy thì các bạn kích vào exit không sẽ không quay gì đâu thì bây giờ sau khi mà các bạn đã ờ, thay đổi cái cái cái máy rồi thì bạn mới bắt đầu tạo cái quyền được cho nó thì các bạn kính cẩn kích vào nút exit này đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái này nó sẽ không bị mờ nữa đấy nhá đây vừa nãy ừ, là phần đấy thì các bạn sẽ bị mờ và bây giờ các bạn kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra để các bạn tích vào cái tính năng full control này đấy sau các bạn ấn apply này ok đấy thì bây giờ là các bạn nhìn thấy chưa đây này cái phần này nhá nó đã có đầy đủ tính năng rồi này đấy ok này bây giờ các bạn có thể xóa đi được nhá đây các bạn nhìn này đấy thì bạn đã có thể xóa đi được rồi đấy đấy ừ, tương tự với các file còn lại hoặc là các cái folder còn lại thì bác các bạn cũng thực hành như thế đây mình sẽ thao tác lại cho các bạn bạn một lần nữa nhé đầu tiên các bạn nhấp chuột phải này vào cái file hoặc cái folder để các bạn muốn xóa nó đi sau đó là các bạn vào cái thẻ property này đấy sau các bạn vào cái thẻ security này đây nhá ví dụ như ờ, vừa nãy nhá mình chưa chưa chỉnh sửa cái cái cái cái quyền của nó từ cái máy cũ này về cái everyone này nhá thì các bạn có có có kích vào nút exit này thì cái này nó cũng mờ chứ nó không không thao tác được các bạn không thể, thể cấp quyền được cho nó như này đấy thì các bạn bắt buộc phải vào cái thanh à, cái nút advanced này kích vào nút advanced này và thay đổi cái quyền này đấy các bạn gõ chữ ev re này rồi chữ name này ok các bạn cứ làm đúng cái thao tác này là được nhé đây sau đây các bạn kích vào nút uh, vào cái dòng everyone này apply này ok này rồi sau đấy các bạn kích lại vào đây nhá và exit này đấy thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này đã cho mình đầy đủ à, cái nút mình có thể tích vào đầy đủ cái quyền đó này apply ok đấy thì bây giờ có thể mình đã có đầy đủ cái quyền rồi thì mình có thể xóa đi rồi ship đen này ok đấy thì uh, trên đây mình đã hướng dẫn cho bạn cái cách có thể xóa được cái file hoặc cái folder mà mà trước đấy mình không thể xóa được trên máy tính do là không được cấp quyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.